vào trong mình một chiếc gương vì sao có quá nhiều thứ khiến em nổi bước Giờ còn đây những ta ám Mình sẽ là của đầu Hoặc ta sẽ trở thành nỗi đau Tuy, tuy là chết Chết đi vào trong thầm thầm một chút Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười Dù